cho các bạn xem cái đèn của nó nè đó. đó được chưa Giờ pha, nó này chế độ chế độ cốt nè pha nè đó pha là trắng nè cốt là vàng pha là trắng đó là vàng đấy nếu các bạn đi uh, sạc uh, ấp thì là mới chịu nổi nha các bạn các bạn đi sạc bình thường chịu nổi đâu đấy, không tì bớt luôn người ta chửi mình chứ mình không chửi người ta đó thì <laughs> xe xe xe bốn bánh mà gặp mình là nó nó nhá nhá đèn vô mặt mình đó à, nếu mà chơi dòng à, phu cờ là nếu mà chơi dòng phu cờ một à, chơi dòng này à, xe này á thì phải độ lại nè à. proud that the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is so humongous, you would think that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. yeah. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yup. That's why we ain't on the same page, yo. Do my own thing, and I maintain. Woo! Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. so I'm going mainstream Rồi xin chào các bạn đã đến và trở lại với kênh Sime Chao của mình Mình xin chúc các bạn một ngày vui vẻ à, Hôm nay mình đã cho các bạn xem một cái ờ, video à, một năm trước à, về à, chiếc xe này à, Chiếc xe này là chiếc xe của à, gia đình mình Đó. Thì chiếc xe này mình chỉ à, dọn lại phục chế lại từ một chiếc xe cũ đó và một chiếc xe cũ và mình rửa mình rửa một năm nay rồi các bạn đó mình rửa một năm nay rồi thì à, mình rửa đã một năm nay rồi à, khi mà mình chạy á mình có test thử thì chiếc xe của mình nó chạy tới tốc độ là 90 km trên giờ nhưng mà vẫn còn vẫn còn ga vẫn còn ga tại vì do do mình đi bình xăng bình xăng là bình xăng của 125 Đấy, 125 đời mới nó có quanh quanh khóa bằng mũ nếu mà 110 là cũ thì nó quanh bằng, bằng sắt mình chỉ biết vậy thôi cái về riêng mình thì mình chỉ biết vậy thôi chứ mình không có dành về đổ xe hay dành về dọn xe đó. còn về bô á bô thì mình đi bô zin bô zin của hãng Honda NF 110 đấy và chiếc xe này xuất xứ năm 2001 đây các bạn thôi đây năm sản xuất 2001 tính tới địa điểm ngày hôm nay là 21 năm sau 21 năm sử dụng thì chiếc xe mình á ở đây mình có tua lại đồng hồ tua lại đồng hồ chứ nó quay nó quay hết một vòng rồi nó đã quay một vòng đó. quay có một vòng các bạn có nhầm xe nó quay hai ba vòng nhưng xe của mình thì chỉ quay một vòng thôi đó, chỉ đơn giản thôi đó. rồi còn về cái bố nồi này thì mình có đáp cho nên cái bố nồi của thợ đáp thì mình không biết nhưng mà nó vẫn kêu kiến cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc đấy các bạn thấy có nhiều chỗ là nó xét tại vì cái bô này bô zin mình chưa đụng chạm gì tới nó mình chỉ đụng chạm cái cái cổ bô thôi cổ bô của nó bị bị bể rồi bị xét rồi cho nên mình đi cổ bô inox đó. mình chỉ đi mình chỉ làm như vậy thôi còn câm về vấn đề câm thì mình đi câm inox mà inox cái câm của mình là cái đi câm cái loại ờ, loại nó có nhiều loại loại một loại hai loại ba loại bốn loại năm à, câm mình xài loại ờ, câm này mình xài loại loại ờ, câm si inox chứ không phải là câm inox câm inox còn mắc nữa à, câm si inox cho nên có nhiều cái cái câm nó bị xét phải bị ghi xét không phải bị rỉ xét mà nó bị quen ố xét nè rồi cái ờ, cái nước rửa xe thì mình từ lúc mình có làm trên cái trang cái kênh video cái kênh của mình á thì mình có giới thiệu là hãng Ecomica bây giờ nó ra tùm lum hãng hết tùm lum nước rửa xe hết và sau này thì mình có dùng tới Sonat Đấy. À, mình có dùng tới Sumo nó có thời gian mình à, không có tiền đó thì mình nhìn Sumo luôn á Sumo Sonat rồi Ecomica nó, nó chiếc xe mình thì nó mới được như vậy các bạn mình không mình tuyệt đối luôn tuyệt đối là mình không sử dụng xin nhắc lại là mình không sử dụng nước rửa chén và xà bông giặt đồ nha các bạn nên làm như vậy thì chiếc xe của bạn nó sẽ không bị phai màu ốc theo từng thời gian tại sao phai màu ốc nào bạn thấy không nè đó ốc tôi ốc này là mình ốc mình ram nè ốc mình đem đi ram lại chứ không phải là ốc mới mình không mua ốc mới tại vì nếu mà mua mình mua mới cái cái đã 21 năm rồi thì sẽ không đủ ốc đâu bảo bảo bảo đảm với các bạn sẽ không có một số chi tiết nó sẽ không đủ ốc Đấy. không đủ ốc cho mình Đấy. còn xe mình thì các bạn cũng biết rồi đóng sơ mi mấy mấy con đó nó đóng muốn hết rồi đó đóng sơ mi muốn hết cái bộ máy rồi đó đóng sơ mi muốn hết bộ máy rồi xe này là gia đình mình mẹ mình bả đi xa đi sách đi uh, mấy tỉnh miền tây nè mấy tỉnh miền tây luôn á xe này đi nó thuộc về dạng đi xa chứ không phải là dạng chạy kiển chạy gần đó Thấy không đầu lòng đầu còn im lắm chỉ có bình xăng con là bị hư thôi còn nhiều là nó nó hết còn tôi dọn lại cái này thôi cho đẹp đẹp Đấy bạn thấy nước sơn không đó nước sơn mình sơn lại đó chứ không phải là nước không phải là sơn đó sơn là sơn là thợ châu đốc ở đây sơn chứ không khỏi cần phải thợ thành phố thợ châu đốc mình sơn đó mà nó một màu nó được là mình đo do các bạn do các bạn kỹ thôi thì các bạn sẽ được chiếc xe mới như vậy hoài mấy bạn chạy hoài đó, mình dán mình mình, mình dán keo các bạn đây cái này mình dán keo đó xe mình dán keo hết này keo mình dán keo đen Đấy. À, có một số mình dán keo mà không dán keo thì nó gì nè các bạn thấy không đó. thì mình sẽ sử dụng cái quá chất à, đánh bóng cái này lên thì nó mất đi cái này mất đi cái đường này nó giữ được cho bạn cái được lâu hơn này dán keo này còn về bóng đèn nè có có nhiều người nói uh, xe phu trà đó xe phu trà một này cái bằng phu trà một xe phu trà một á thì đèn nó bị lưu mình quất cho mày hai bóng luôn hai bóng led biết có lưu hay không nhưng mà không thấy đường luôn mở đèn lên là không bao giờ thấy đường người ta không thấy với mình không phải thấy là mình có đi lại à, cho nó là mình độ lại cho nó là sạc Atila các bạn cứ nói với à, các bạn mà, mà chơi cái dòng xe này xe này được về dòng xe già xe già là người già chạy mà cỡ tuổi như mình á nó tham mê dòng này nghe đã lắm chạy đã lắm các bạn quýt nhẹ là lên gai quýt nhẹ là rồi kính chúc các bạn chào các bạn chúc các bạn một ngày vui vẻ hẹn gặp các bạn trong những video kế tiếp